Ví dụ, tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao là 10cm. Các con nghe lại ví dụ, tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm. Đây là một hình hộp chữ nhật theo đúng yêu cầu của đề bài. Chiều rộng 20cm, chiều Cô xin lỗi chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao là 10cm. Với bài tập này thì người ta sẽ yêu cầu chúng mình là để tính thể tích của hình hộp chữ nhật trên đây bằng bao nhiêu cm khối thì rõ ràng chúng mình cần tìm số hình lập phương có thể tích là 1 cm khối xếp đầy vào cái hộp này. Chúng ta sẽ ra thể tích của hình hộp chữ nhật các con này và đơn vị là cm khối theo yêu cầu của đề bài. Bây giờ thì các con tìm hiểu bằng cách bây giờ cô xếp. Cô sẽ chia cái hình hộp chữ nhật này thành các lớp. Và bây giờ thì cô sẽ gợi ý với các con một lớp hình lập phương đầu tiên. Đây. Một lớp này sẽ gồm có bao nhiêu hình lập phương nhỏ 1cm. Ở đây cô sẽ có một hình lập phương nhỏ ở đây là 1cm khối đúng không nào? Bây giờ cái lớp này cô sẽ có chiều này là 20, chiều này là 16, chiều này thì sẽ được 20 khối, chiều này sẽ có 16 khối. Vậy một lớp này thì cô sẽ có bao nhiêu khối lập phương 1cm khối? Cô sẽ có như sau, xếp lần lượt và khi cô xếp cứ từng lớp từng lớp như vậy thì cô xếp là 10 lớp cô mới đầy kín cái hình chữ nhật này.